thoáng thấy thương yêu nhiều hơn khi ước mơ không tròn người trai nhuốm nhiều bụi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi xa vắng vẫn nhớ người tôi mến trời còn miệt mài người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài tin ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời chặt vào lòng dù đi xa vắng vẫn nhớ người tôi mến mây che trăng khuất đêm dài tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời lỗi thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim anh đèn thần buồn cô đơn càng rét mướn nhớ người thân nhiều đành gọi thầm tên thôi tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò hôm nay phố đời ngại ngùng tôi đứng trong anh đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyên và tôi bước băng khuâng vì chúa cay lẫn thèn thùng trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói tàu đêm vẫn âm mưu mà người tình vào thiết nhớ nhớ là thường đường tối về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim ánh đèn thần buồn cô đơn càng rét mướn nhớ người thân yêu đành gọi thầm tên thôi tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyên và tôi bước băng vì chua cay lẫn thèn thùng trở lại sân ga đón tàu tối về một mình bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói tàu đêm vẫn âm mô mà người tình vào thiên thu tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói tàu đêm vẫn âm mô mà người tình vào thiên mình đêm nay anh sống đời trai giữa núi đồi tôi viết bài ca xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh xin giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố môi mình chia tay rồi mai đây có về qua cho tôi anh nhớ chép bài thơ nắng đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn bùi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay ơi nghe trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày tươi hoa đang ngập trời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời giấc mơ gây nghe trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày tươi hoa đang ngập trời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phải nhà thương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này tình yêu ngàn năm không phải nhà thương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời đường trăng hoa nở màu ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu người ngờ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào chiều rơi về đâu ngày xưa quen nhau em vừa biết rằng ước mơ bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thơ tình mới vừa đôi môi e ấm câu mong chờ người đã như lòng người có lắm chua cay ta như con thuyền ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơi hay ra đi rồi biệt biệt xa khắp nơi cho mộng quá đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người ơi về đâu đêm nay gió mưa răng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau như xuyên kiếp không mong chờ người đã như mơ thuyền ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơi hay ra đi rồi biệt biệt xa khắp nơi cho mộng quá đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn câu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa răng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau như xuyên kiếp không mong chờ người đã như mơ người vẫn tìm nhau như xuyên kiếp không mong chờ người đã như mơ yêu chưa trao câu ước nguyện em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời mùa thi năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngần ngơ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 rồi lầm thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau cho thời gian không úa màu luyến liêu khi biệt ly thêm vấn vương làm gì em ơi có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi đôi ngả biết tìm về cho mối duyên thêm mặn mà em ơi nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly chớ đừng ngu sầu làm chi em ơi em hỡi duyên tình dù làm thương đau nhưng lòng ta mãi yêu gian không úa màu em ơi em ơi xuân về nào có đâu xa nếu mà mỏi gối bôn ba ta về nối lại tình ta gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly thêm vấn vương làm gì mà vội xa cách em ơi đôi ngà biết tìm về đây thật khuya cũng nhắc tên anh trong thương yêu biết giờ anh trốn nào bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui và hàng cây me chút lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi tên anh trong thương yêu biết giờ anh trốn nào bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui và hàng cây me chút lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi và hàng cây me chút lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi chiều về giang lối người yêu xưa nay đã khuất xa rồi còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong người đã xa rồi quên hết lời thề ngày xa xôi quên đường xưa lối qua ngầm ngùi nghe thời gian bước đi bồi hồi hai ta cùng chung lối ôi những kỷ niệm ngày bên nhau nay chỉ còn lại niềm thương sao sao dịu em hóa ra nghẹn ngào sao cuộc đời tựa chiếm bao hết những ước mơ lệ tuôn ngôi nhòa đêm dài bao thương nhớ cuộc đời từ đây u buồn ngang trái để mình em đang cay anh biết cho chàng anh nói rằng trọn đời yêu em sao nỡ đành lòng não la bạc đầu bây giờ trả lại chẳng sao câu tình duyên sẽ không nhận màu câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ trả lại chẳng từ xa vào đôi Rơi lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành Đem yêu thương chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn hoan hơn nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoang hôn nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoang hôn